tình hình trộm cắp diễn ra ngày càng phức tạp, tội phạm ngày càng liều lĩnh và manh động. Bộ báo động chống trộm sơ lở alarm là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ tài sản và sự an toàn của gia đình bạn. Nhờ sử dụng cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động mà solar alarm có khả năng cảnh báo mỗi khi có kẻ xấu đến gần dù là ngày hay đêm. Mắt hồng ngoại cực nhạy với góc quét lên tới 180 độ và tầm xa 10 mét. Cường độ chuông báo động đạt mức 110 decibel cùng ánh sáng đỏ nhấp nháy liên tục khiến bất kỳ tên trộm nào cũng phải bỏ chạy ngay tức khắc. Điểm tuyệt vời nhất trong thiết kế của sản phẩm này nằm ở tấm pin mặt trời được tích hợp sẵn phía bên trên. Thêm vào đó là khả năng chống nước đạt chuẩn IP65 cùng chất liệu nhựa ABS với độ bền cao, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng Solar Alarm sẽ hoạt động bền bỉ ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác bất kể nắng mưa. Sở hữu sơ lỡ làm ngay hôm nay để bảo vệ tài sản và sự an toàn của gia đình bạn.